Chào mọi người, hôm nay mình tiếp tục à, lấy một số máy cấu nha mọi người Đây, hôm nay máy cấu thì mình sẽ bán đông giá 200 ngàn một con Đây Đông giá 200 ngàn nên mình sẽ không biết giá này nha mọi người Không biết giá nữa Mình chỉ đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thôi nhá Đó Rồi, ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu từng con một cho mọi người xem con đầu tiên con uh, China xuất Nhật uh, ờ. chứ đây Pro Spin về 1000 size của con này thì size khoảng tầm uh, ờ, 4000 tới 4000 rưỡi nha mọi người 4000 4000 rưỡi thông số cửa của nó cũng mơ hết rồi màu điện một màu bình window ok nhà xuất nhật ratio của con này 4.5 nha mọi người à cược số 4 250 m cược số 5 200 m cược số 6 150 m à chỗ ra cửa tia hơi bị rỉ xíu nha mọi người mọi người về đánh lại nhá đây chỗ ra cửa hơi bị rỉ xíu mọi người về đánh lại con này con số 1 <coughs> đồng giá 200 ngàn nên mình sẽ không ghi giá này nha mọi người số 1 Đông giả 200 ngàn nhé Rồi đây tiếp tới cũng là một con à, Ủa một con y vậy luôn Một con hàng đó Cũng là hàng đó luôn Ratio cũng là 4.5 cối cối đồng con này thì size của nó khoảng tầm ba ngàn rưỡi vs 800X ax con này tại cả thì khoảng 5 à, kg nha mọi người giấy số 3 200 à, giấy số 3 300m giấy số 5 là 180m giấy số 6 là 150m rồi mô biên động tay quay kim lại đây ngoại hình thì trai xước <coughs> đồ cũ thì à, không trai được rồi chỗ đá cược thì hơi bị oxy hóa cái này về mọi người đẩy lại nha mọi người để dùng những con này thì về phải vệ sinh là hết à con số 2 đông trả 200 ngàn số 2 Đông giá 200 ngàn hết nha mọi người Số 3 Số 3 con này là Olympic Size của con này thì khoảng tầm 2 ngàn Đây Khối động của này có nhựa này Thân thân thì là kim loại hết sai khoảng tầm hai ngàn hai ngàn rưỡi á đây chỗ ra cược thì con à, cũng hơi rẻ một xíu về mọi người đẩy người nhé rồi con này là Olympic Japan con số 3 cũng là 200 nghe số 4 số 4 là một con uh, Ryobi CX3 Subcasting dòng này có biển được à, Ratio uh, 3.4 cũng là made in Japan nha mọi người Đây. tất cả đều gặp tái đổ tái trải phải được hết còn ra không được thì mình sẽ nói toàn thân kim loại hết nha mọi người toàn thân kim loại hết cuối đồng con này thì sai khoảng tầm 2 ngàn sai khoảng tầm 2 ngàn nha mọi người RTO 3.4 cước con này tải cả khoảng 7 à, kg cược số 3 290m, cược số 4 201, cược số 5 160m. Rồi, số 4 200 ngàn Số 5 Số 5 con này thì Daiwa Sport IST101 Ra TO của con này 3.7 Mày đi nhập bé nữa nha mọi người đây toàn thân là kim loại tay coi kim loại cổ này cổ à mình rõ nhựa hay là kim loại đấy nữa nghe can can can rồi cổ là cổ động sai con này khoảng tầm hai ngàn hai ngàn rưỡi nha mọi người này đổi tay gặp tay thì được hết đây chỗ ra cửa hơi bị rỉ về cái này mọi người đánh cửa tay nhá hào cái nên ra đây đánh cược là sẽ sẽ ok à? không còn vấn đề gì hết á ok con này con số 5 số 5 200 nha mọi người đây là một con Ryobi GX200 size tương đương của con này là khoảng một ngàn rưỡi đó toàn thân kim loại cổ này hình như cũng cổ kim loại luôn thế vậy Japan dạ nha mọi người Bi Japan dạ gập tay đổ tay trái phải đều được hết <clears throat> còn nào không được thì mình sẽ nói số 2 290m số 3 200m số 4 130m <clears throat> mô bin động à, con này có thông số này à, con này tải cả khoảng 4 tới 5 kg nha mọi người tùy theo kỹ thuật của mỗi người 4 tới 5 kg tùy theo kỹ thuật của mọi người này rồi con à, con số 6 <clears throat> mình bán 200 tất cả đều đồng giá 200 ngàn nha mọi người số 6 đồng giá 200 số 7 một con uh, Ryobi RX0 Subcasting cũng là máy đánh biển ratio 3.8 vậy vậy thì ở đây nó không ghi rồi vậy ghi mình chịu đó đây một in đồng con này thì sai à, khoảng tâm sai à, tương đương khoảng hai ngàn rưỡi tới ba ngàn nha mọi người đây một viên đồng rồi chỗ ra giấy này nó còn bị rỉ này về mọi người đánh lại này oxy hóa hoảng xíu cái này về chỉ tháo cái con vịt này ra đánh cửa tay, ok à? ok ồ tay gập ăn tốt đây kéo xuống thế này gập lại đây gập tay đổ tay trái phải cái này về mọi người phải vệ sinh lại nha mọi người vệ sinh lại chạy cho nó ngon con này thì cũng made in Japan nữa này đây toàn thân kim loại còn đây còn nhựa ok số 7 200 đồng giá 200 hết nhá rồi một con này là gì đây tay vô tay vô thì một hàng gọi là gì đó nội địa nhật hãng này <clears throat> khá là nổi tiếng của nội địa Nhật nó chỉ sử dụng và sản xuất cho nội địa Nhật thôi nó không xuất ra ngoài mô hình động, nhựa kim loại kim loại này gập tay này đó ok này Japan nha mọi người có kim loại tay vô đây chỗ này cũng bị rỉ xíu về mọi người đánh cược lại <clears throat> ok con này con số 8 số 8 200 tất cả đều đông giá 200 nha mọi người số 9 con này là Suzumi Suzumi Taiwan à, Korea đây toàn thân này carbon toàn thân carbon mã của nó đây SF 500X con này size tương đương của nó thì khoảng 3 ngàn rưỡi tới 4 ngàn đây cổ động số 4 200m số 5 150m số 6 100m ratio 3.7 mất cái nắp chụp bên này rồi nhưng mà sao này chỗ này không rỉ mà hơi nhớp thôi về mọi người à, đánh lại vệ sinh lại rồi ok cập tay đổ tay trái phải còn là con số 9 <coughs> số 9 cũng 200 nha mọi người tất cả đều đồng giá 200 nhé 10 10 con này là ở ờ, Shimano Mix dòng Z shop ừ. à, giá tiêu còn con này là 3.4 con cái tém này thì mất rồi mình biết là cược vào bao nhiêu con này size của nó khoảng tầm 3 ngàn nha mọi người khoảng, khoảng size khoảng tầm 3 ngàn gập tay đổ tay trái phải đây đây mô pin đồng ok 10 động rồi con này con số 10 kết thúc video của mình cũng là 200 ngàn nhé tất cả đều đồng giá 200 ngàn mọi người số 10 200 rồi cảm ơn mọi người theo dõi video của mình